À, xin chào anh em nhé tiếp tục à, giới thiệu về công nghệ chưa có bịp thì hôm nay à, tại vì chúng tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, sản phẩm dành cho anh em chơi bài giá đó là một chiếc áo phông được bài và anh em phải thấy là tôi đã mặc là một chiếc áo phông được bài của cơ sở Tuấn Casino sản phẩm này thì giúp anh em trao đổi các à, lá bài hiệu quả an toàn kín đáo anh em sử dụng để chơi các trò chơi bài lá như là liêng bài cây bài cào Đấy, rất là tiện lợi cho anh em chơi sản phẩm này anh em không cần phải đưa bài biết gì vào cả tất cả bài hoàn toàn xanh chín nhé Đấy. thì à, bây giờ tôi dạy em cách dùng cái áo này dụ trong sân chơi anh em em sẽ hao đi là ba bất kỳ ví dụ là những vấn bài điểm số thấp ví dụ ván bài này có cây Aspin 3 hoặc Pin Z điểm số thấp thì tôi sẽ không theo tôi hao đi tôi bỏ cái bài này tôi hao cây Z đi chỉ động tác nhẹ nhàng thôi anh em à, để cây nào muốn giấu anh em để dưới cùng anh em ừ, check hình chữ V này tôi quẹt quẹo phát vào bụng phát này nên đã đấu bài thành công và khi đấu bài đi rồi anh em sẽ nhớ cây bài mình đấu cây gì để chờ đợi đổi cây bài đó sang một vấn bài khác điểm số cao hơn à, ví dụ nhé tôi vừa giấu cây di đi được tôi lên được quán bài như này điểm số là cây à, bốn điểm bài có cây bảy cây sáu và cây ác bốn điểm bài bây giờ tôi sẽ biến đổi từ bán được bốn điểm bài này sang bán bài tám điểm bài Đấy. tôi cho cây sáu xuống cuối cùng Đấy, chỉ cần động tác à, quẹt tay qua này thôi ạ Đấy về quay nhà thôi tôi đã đổi thành công tôi đã có ván bài một à, tuần mới một số cao hơn cho nên là sản phẩm này anh em dùng để chơi đất thực gọi cho anh em thứ hai nữa là cái áo này chất độ mặc rất là đẹp anh em mặc đi chơi đi bò rất thoải mái đấy em cứ mặc nha rất là vừa vặn nhé. áo thì à, có rất nhiều size từ những cái sản phẩm size à, nhỏ này cho anh em ờ, khoảng 40 cân đến những anh em bây ờ, giờ có cân nặng chút từ 80 cân để một vừa nhé rất nhiều size và rất nhiều mẫu mã dành cho anh em tiếp tục quay trở lại ờ, cách tuổi bài giờ tôi tố đi một lá bài đúng không ạ tôi giới cái 6 đi rồi và tôi đã lên được con bài này đang bay điểm bài rất muộn tôi sẽ giấu cây ca đi từ cây ca sang cây 6 để tôi có bên bài 9 điểm 3 tôi nhẹ nhàng này Đấy. tôi đã giấu thành công và tôi đuổi với bài điểm số cao hơn à, 9 điểm bài rất là nhẹ nhàng thôi chỉ cần một tác à, vẩy tay nhẹ nhàng anh em đã biến đổi ván bài thành công và giúp anh em uh, chiến thắng cao hơn tiếp tục chúng ta là quay trở lại với bài điểm 9 điểm bài 9 điểm chúng ta cảm thấy nó không uh, cần thiết đuổi không ờ, tăng điểm ta không đuổi nữa Đấy, 4 điểm bài cũng thế tấn bài 4 điểm bài này chúng ta có thể không đổi đây vấn bài này tăng 6 điểm bài 6 điểm bài mà ta sẽ um, đuổi P 6 sang cây K để ta có một bán bài cho nhảy anh em nhìn nhé tất cả nhầm nhé cần anh em để cái cây nào không đuổi xuống cùng anh em làm động tác lặn bài cực qua phát này đấy anh em đuổi thành công đấy. Một phát là lạnh mình đưa ra anh em nó đuổi và thành công rất đơn giản hiệu quả cao và giá thành rất rẻ đấy. à, chúng tôi có hai cơ sở bán hàng đó là khu vực à, bến xe mỹ đình thành phố hà nội khu vực bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em à, có thời gian thì cần đến tại cơ sở để trực tiếp cửa hàng để cảm nhận các sản phẩm chúng tôi thiết về chất lượng thứ hai là về độ à, tức là chất lượng bề à, ngoài sản phẩm như là chất lượng vải Đấy, mà có thời trang không mặc có vừa không hay là ra chất lượng máy máy có êm không tuổi nhanh không Đấy. anh em có thời gian thì lên để cơ sở để tiếp tự hàng tổng chúng tôi thì ờ, cam kết với anh em là chuẩn chỉ chuẩn chỉ từ ờ, hình thức của áo lẫn máy móc để ok được bảo hành cho anh em trong vòng 6 ờ, tháng và anh em về sử dụng cảm thấy nó kêu lỗi thì được phép đổi mới trong thời gian một tháng còn bảo hành trong một số tháng anh em dùng cái áo được bài tiết nhạc đi chơi cũng được mọc trứng vẫn đẹp luôn đây mọc trứng rất đẹp còn vâng, thứ hai là chúng ta có thể dùng buổi bài hiệu quả cao chúng ta không cần phải đưa bài biết gì vào cả bài hoàn toàn xanh chín nhé chúng ta dùng để chơi riêng chơi vào cây tất mọi cho anh em à, ngoài cái án của bài ra thì cơ sở còn có rất nhiều cái sản phẩm công nghệ khác dành cho anh em chơi uh, cờ bạc bịp nói chung như là bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa nếu anh em có thể không muốn dùng công nghệ anh em có thể sử dụng uh, tay nghề cũng được thì cơ sở chúng tôi có cũng thầy thợ có nhiều năm kinh nghiệm và có rất nhiều món đồ để trao đổi dành cho anh em anh em có thể lên được cơ sở để trực tiếp uh, cũng được các thầy thợ uh, chỉ dẫn cho anh em cảm ơn xem video của tôi xin chào anh em